Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy cường Linh thì hôm nay chúng tôi à, mang đến các bạn đấy là chiếc được sản phẩm máy à, tốt đậu phộng tốt lạc đấy. thì à, đây là như là máy tốt lạc đậu phộng này đấy, thì nó có hai màu cơ bản màu xanh và màu đỏ đấy, ra bắt mắt đấy, sạch sẽ dễ vệ sinh đấy, gom đất sơn này đấy. đây là ra đi tổng thể bên ngoài con máy này đấy thì máy sẽ có hệ thống ờ, quạt gió này và sàng rung đấy, trên này là bùng đập này đấy, bùng đập nó sẽ có hai mặt đối nhau này nó quay ngược chiều nhau đập hạt lạc xuống như mình hạt đậu phộng xuống đấy còn bên này quạt gió đấy, nó sẽ ờ, có luồng gió đây khi hạt lạc chúng ta rớt xuống đây nó sẽ có luồng gió này sẽ quạt một phần như là lá này hoặc là những cát bụi gì mà bám vào lạc đấy nó sẽ thổi bay một phần và bên dưới này có sầm rung thì nó sẽ sang qua một lần nữa để cát chạm các thứ nó sẽ rớt ra để đảm bảo cho khi ờ, khi chúng ta nhận hạt lạc đấy, hiệu kết quả sẽ được sạch hơn đáng kể đấy, đấy. thì uh, máy có cân nặng tầm độ 50 cân đấy rất là nhỏ gọn đấy. máy này tiền lợi dùng cho gia đình chúng ta có thể uh, nếu mà dùng motor sẽ dùng ở nhà còn nếu dùng động cơ sẽ dùng trực tiếp ngoài uh, bãi ngoài ruộng luôn đấy và mang máy trực tiếp ra ngoài chỗ bãi đậu hay là nơi trồng chúng ta tuốt trực tiếp luôn đấy, không cần phải mang về nhà thì ở đây đây là chuyển động nguyên lý của máy này thì à, động cơ đây, đây máy này sẽ được lắp motor sẵn luôn đấy thì nó sẽ chạy motor 1,5 kW dây đầu vào 12 tháng đấy nó sẽ chuyển động từ trục của động cơ này đây là trục lớn của hai cái guồng đập này đấy cái trục lớn của guồng đập ở bên trên này đấy để nó chuyển động nó cùng đồng tiếp theo bằng mảnh răng thì đồng nghĩa việc là cùng đập tiếp theo nó sẽ quay ngược chiều lại đấy nó sẽ quay ngược chiều với cùng đập bên này đấy. còn dây cu loa nó sẽ chạy qua đường của qua quật gió đấy ở trên này dây cu loa này sẽ vào sừng rung đấy, bu ly lớn này sẽ chuyển động vào sừng rung bên dưới Đấy, ở trong là sẽ có bên răng để chạy uh, bồn đập bên trong Đấy, ở trong thì có bốn vòng bi lớn như này bên này cũng thế sẽ có bốn vòng bi lớn như này để bồn đập và đảm bảo ổn định trong quá trình sử dụng là bùn đập nó chạy không bị rung nó, nó quá nhiều Đấy. À, đây, là bu ly lớn này bu ly này sẽ là chịu trách nhiệm để chuyển động cho sóng rung để khi nó quay để nhá đấy nó quay này đấy thì cái trục của thằng rung thằng rung này sẽ, nó sẽ lắc lên đấy, đồng thằng rung này sẽ lắc đi lắc lại đấy, còn cánh quạt các thứ quay một luồng gió vừa phải để đủ để thổi những cát hay là lá các thứ và bám vào lạc của mình đấy đây còn là hai bánh răng để chuyển động trục uh, vùng đập bên trong đấy, nó sẽ quay ngược chiều nhau đấy, khi chúng ta bỏ vào này chúng ta cứ bỏ lên đục vào ga sang ga sang này thì những hạt lạc chúng ta sẽ mắc vào bị những cái thanh như này sẽ đập xuống đấy, hạt lạc sẽ rớt khỏi cái, cái, cái cổ của nó đấy rồi xuống dưới sẽ có ừ. cánh quạt luồng gió sẽ thổi những hạt bụi các thứ còn ở dưới sẽ sương rung để sàng cát đấy thì à, ngoài ra nó chạy bằng motor 5 kg thì ngoài ra có thể chạy động cơ cơ xăng đấy để à, là để tiện sử dụng ở ngay trực tiếp ngoài ruộng luôn đấy. máy sẽ được làm như loại thép chắc chắn như này vỏ đấy các bạn sẽ để ý độ dài của nó này đấy rất là dài chắc chắn kể cả buồng à, của cánh quạt cũng thế làm chắc chắn đấy nó sẽ tránh được cái trường hợp móc méo trong quá trình vận chuyển như nó trong sử dụng nếu may có thể cái gì nó rơi vào hay các thứ thì nó sẽ giảm thiểu cái vấn đề móc méo đây đấy còn sàng rung thế nó sẽ làm những cái mặt sàng thưa thế này đấy nó tầm khoảng chưa một phân thôi đấy, để đảm bảo những hạt lạc chúng ta sẽ không bị rớt xuống trực tiếp đây đấy, nó sẽ rằng cái này rung lên cái bên này Đấy, thì cát bụi từ từ sẽ rớt xuống Đấy. thì ngay chân của nó sẽ được uh, bắn những cái lỗ như này thì phòng trường hợp khi chúng ta dùng ở nhà mà muốn cố định máy chúng ta sẽ bắn những ốc này xuống đất luôn xuống nền Đấy, để cố định máy chắc chắn hơn toàn bộ những chi tiết về máy này tốt lạc Đấy. những màu sơn những vòng bi những vùng đập các thứ được làm chắc chắn Đấy. đảm bảo trong anh sử dụng không bị vấn đề gì về máy móc rung lắc quá nhiều như độ ồn Đấy. máy sử dụng motor 1,5 kW hoặc là sử dụng động cơ cưới 200 Đấy. đảm bảo tuổi thọ độ bền Đấy máy móc do điện máy Clay chúng tôi ờ, phân phối như sản xuất thì ờ, sẽ được giao đến tận tay khách hàng Đấy, đến nơi các bạn kiểm tra đúng hàng như trên video chúng tôi quảng cáo Đấy. và có phiếu hành thì chúng ta thanh toán tiền Đấy. trong vòng 12 tháng mà ví dụ motor motor có vấn đề gì hay động cơ vấn đề gì vẫn sẽ đổi mới chúng ta Đấy. các bạn yên tâm vấn đề đấy toàn bộ ờ, những chi tiết về máy tôi vừa nói đấy còn dây cu loa nó Đấy, là sử dụng bản B Đấy. đây B75 Đấy. đây thì tôi sẽ thử kẻ cho các bạn xem nguyên lý hoạt động của nhé Đấy, cái motor quay này nó sẽ quay Đấy. chiều này Đấy, rung nó cứ thế nó rung lên rung xuống còn lên bập xuống còn ở xong, vùng đập nó này khi motor quay thì bùn đập cả hai nó sẽ quay đối nhau như này đấy nó sẽ đập những hạt lạc chúng ta rơi xuống đấy còn ở dưới này thì cánh quạt quạt sẽ thổi lên để tạo một lùi gió cố định đủ để thổi những hạt cát lá các thứ bám vào hạt lạc chúng ta thì à, các bạn có nhu cầu muốn mua máy tuốt lạc tuốt đầu phộng thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số 1 đô tê 3 khu đô giá ngu nghiệp xã thiệt thanh trì hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi cấp cái màn hình đấy thì ngoài ra các bạn có thể uh, truy cập uh, hoặc liên hệ qua số hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là những phương thức vận chuyển đấy cảm ơn quý vị đã bạn rất nhiều đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều